bẩn kệ giúp nát thôi. đây hôm nay cho phối nước hai con uh, Loki bên này con uh, Lucky Loki thì phối kéo phải nghĩ cần dự đoán đi xem là xem là phát nào lên mà làm việc được đứng gọn vào đây dự đoán xem là phát nào được phát nào không được chưa được giữ đi không không cần giữ đã vẫn cứ để yên để cho nó phối tự nhiên không cần phải giữ làm gì không mất công làm gì để nó tự phối được thì giữ làm gì con nào mà được cái mà cái nó không chịu được sức nặng được thì mới cần phải họ chứ còn không thì họ làm gì mất công chân đứng thế này có thể được đấy đóng rồi đấy vào đấy phải biết thế thôi phải hô lên quan trọng là thế đứng của con cái nữa thế đứng của con cái nó phải ờ, thuận để con đực nó ấy được thì mới được chứ còn con cái lúc nào mà đứng mà nó đứng nó hơi rúm chân là một cái thứ hai nó nó dạng chân quá cũng không được nhưng mà thường là rúm chân là không được còn ờ, hơi dạng chân ra là được ờ, đuổi. Rồi, rồi, rồi, hiểu. Quả, yên, yên, Rồi đứng gọn vào đây đi Đứng gọn vào đây đi Đúng rồi, chính xác Ok, đứng ở đấy cho sạch Đứng xa xa cái máy quay ta ra tí Thế này không, không quay được Cái này là Chưa bèo quá chưa. Em đã bảo anh là béo rồi mà anh cứ không nghe mẹ cứ sợ cứ bảo cứ cứ thương chó bảo bảo bảo nó nó nó nó, nó, nó ăn nó thiếu nó béo làm sao nó phối tự được. Kể cả con Marvin Con Marvin là nó dày người hơn nhưng mà bụng con đực nó phải hơi hóp. Em nói anh là là là cái con đực ấy là bụng của nó tối đa là bụng nó bằng bụng rồi. Còn nếu không nó phải hơi hóp, đấy mới là cái thể trạng tốt nhất của con đực còn con Loki này là nhìn bây giờ nó đang thì thay lông cho nên là nhìn nó hơi gầy nếu nó đủ lông thì nhìn như này là thể trạng như này là thể trạng vừa chuẩn luôn mẹ tính thì cứ hay thương mình thương nhưng mà thương giả thì kể cả mấy con cọc thì cũng thế người ta đã bảo cái kinh nghiệm người ta người ta là cái người trực tiếp phải làm mà phải ấy hết mà nó như thế này nó mới chuẩn bởi vì cái con chó nha nó tùy từng con có những con chó mà cái khung nó yếu ấy thì nó nhảy được một tí nó mệt hoặc là sức khỏe nó kém đấy là những con đực mà anh gặp rất nhiều con đực như thế sức khỏe nó kém nha nó nhảy lên một tí là nó không ham nữa nó mệt mệt rồi còn đâu mà ham thì kiểu gì anh phải đỡ nhưng những con khỏe em đã bảo là bọn này mà mà lúc mà mà phải đỡ phối nữa nha nó phối trượt 5 lần nó vẫn muốn phối như mà đợt đầu anh em mình đỡ đúng không béo nó phối ra phối vào là mỗi lần phối mình giữ găng đúng không tốt đó nhưng mà nó phối 4 năm lần như thế nó vẫn muốn phối tiếp nằm xuống nghỉ tí nếu mà thích tí có thích chuyển nữa cho chuyển nữa luôn không phải nghĩ thôi thế thôi thì cạ nó chứ cứ để cho nó nghỉ nó, nó chơi chịu thì nó mới nhảy đúng rồi quan trọng là phải con cái nó chịu chứ mình không ép buộc cho kệ chứ nó chẳng qua là như lúc trước ấy là một là giả sử như là lúc trước ở cái bên trại bên sóc sơn em làm kìa là cái sân cái cái sân nó rộng quá cái sân trại nó rộng quá mà chó lại nhìn ra để như này nó theo bản năng nhiều. của nó thôi không kể cả mình lấy tinh đang thế lấy tinh ra mình biết nó sẽ tinh như nào nếu con cái nó mà chịu thì kệ cho chắc ông chén sướng đại không phải nó không chả ấy gì cả hôm qua là cho nó tăng tinh rồi đúng không <laughs> có chứ cho tăng tinh để cho nó bù đắp cái uh, sức khỏe mỗi lần ra này là mất uh, gọi là tinh uh, chán rồi tinh khí thần thôi, thôi. đấy mẹ tính tính mình nuôi nó bẩn thỉu con chó mà nó bẩn biết cái thứ là khó chịu nó bẩn khó. bệnh cơ chứ còn nếu mà nó bẩn không bệnh thì không sợ nó bẩn này là thậm chí còn bẩn tốt này bởi vì sao nó làm sạch da tức là nếu mà nó nghịch như này nhá không bao giờ nó bị nấm da luôn tại sao những con mà nuôi ở gần bãi cát không bao giờ nó bị nấm da bởi vì nó cứ ra nó rũi cát này nó sạch nó sạch da lắm nó, nó không bị ấy được. đây nó, nó theo kiểu như này theo bản năng chứ đâu phải tự nhiên chúng nó gãi gãi như Đây, thế con này em năm nay không không bị nấm trắng da, à, nấm trắng lông nấm gầu rồi đó ừ. không bị luôn mà suốt ngày ở cái nền cái sân bê tông đâu nó nằm ở đấy nhìn thì bẩn nhưng mà mùi nó không có mùi hôi đúng rồi không với là cái nấm gầu là nó ăn nhau là nó ăn nhau là cái thời tiết không khí nếu mà nó ở chỗ thoáng thì nó không gì nấm gầu thường là như đợt này là, là đang bị nấm gầu nhiều này cho phải đất cát không cứ đất khô đất tơi như này chả sao đất này chơi thì được này sợ nhân cái đất đất đất, đất sét mà set. nó chơi thế thôi nhưng không bao giờ mẹ đất nó vào mắt với vào tai đâu ừ. khi mà cái con ờ, con chó nó ở cái mức thể trạng này thì nó mới lộ cơ của con đực con đực nó mới lộ cơ Nhìn cái bắp chân của nó kìa Chưa béo quá Chưa còn đeo nào, Béo hú Không phải cái tính mình thì cứ hay thương Mẹ nó ăn Thôi, xong kia ra kia chơi ra, ra kia chơi với con uh, Lucky kìa Ra kia chơi Không có gãi giếc gì hôm nay không gãi được, Hôm qua gãi rồi hôm nay anh đang bật quay video Ra kia ra bảo anh Tiến gãi cho Toàn trâu với bò thôi ra kia chơi đi phối là phối không có nhờn nhá Loki nhá nhờn nó cáu là nó táng cho đấy không ai bênh đâu giờ thì thì lại quay ra này vơ vẩn kiểu con được với con gái thì không bao giờ sợ này vẫn còn đang thì theo kiểu trẻ ranh lắm chưa quay ra này còn quay ra mà mà mà mà, mà. hầm hè con cái ngay con, con, con, con, con, con, con, con, đầu dậy mạnh quay lại định táng đè luôn đó đè ngay cho nó chơi nó vần con Dakota Dakota lên giống nhưng mà không cho phối nhưng mà để cho nó vần bởi vì biết là nó béo thế nó không thể tự phối được thế mà Dakota quay ra hầm hèo nó là nó dí đầu xuống luôn là phải yên chứ còn Loki đợt đấy mà thả Loki ra chạy luồn theo được cơ độ mấy vòng nó quay lại nó đớp cho mấy lần là thôi chuồn luôn ra chỗ nằm luôn bố cóc thèm nữa chứ không con kia không con kia là khi nào mệt thì chịu thôi chứ còn không có ngã Loki quay mặt vào đây sao nào Loki à quay mặt như thế nào Lucky quay mặt ra đây sao nào Lucky ơi làm chậm đúng không rồi Loki đừng có làm phiền nữa nữa bây giờ thế nào nó biết là nó chán rồi đấy không phải làm phiền nữa đâu có thì nằm xuống đấy chơi thôi nằm xuống Loki nằm xuống nhanh nằm xuống cái chân gãi cho ừ cái chân mày dài quá phối là phối cho tử tế chứ không phải là cứ nhảy nhảy lên vần vần vần vần kiểu không ăn được nhưng mà cũng cứ thích vần ăn đấm luôn Rocky quay mặt đây nào Lucky này mà đẻ thì con nuôi giả sử đẻ 10 con nuôi thoải mái luôn người nó ờ, cái khung người của nó như này mà mà nó có bầu nhiều nó có bầu nhiều nó nó nó cũng không mệt mỏi Lucky đúng thanh niên thôi thanh niên này vẫn còn đang láo nháo lắm chứ thanh niên này chưa có độ gọi là theo kiểu người lớn hẳn vẫn đang láo nháo, vẫn thanh niên vẫn trai đó đây nhìn uh, lucky có, cái bộ ti đẹp luôn ớ sao này có ờ, vết tông đơ kia trước ấy ừ, à siêu âm xem uh, kiểm tra tử cung hả vâng. ra đằng này chơi thể hiện tí đi nào để ta quay tí video nào nào lại ra hóng con lợn mày giờ mà thả ra thì lợn cứ thao hồ thể dục Tráng chưa? Muốn vào chuồng chưa? Vào đi Vào trong đi Rồi đây là Lucky Cho xem uh, Một mình Lucky cận cảnh Đây Lucky là con của Bruno với lại con uh, Satina Con Bruno cháu Pila này đây, nhìn mặt này. Hỏng ở trong đấy hả? Đó. Ok, người thì rất là dày. Nhìn ở ngoài thì thấy bẩn chứ lên máy này thì lấy thấy lại thấy lông nó sạch Không thấy vết bẩn, nhìn lông nó bóng mà. rồi ừ đúng rồi nhìn thế nhìn về hướng này đúng rồi chuẩn luôn chuẩn luôn quay mặt đây cơ mà lật người đó ờ lật luôn ờ được ấy được đấy được rồi ok xinh rồi đấy hy vọng là lần này đỉa lấy 10 ờ, 11 con để cho nó bõ công trăm hy vọng là đẻ lấy 10 11 con chứ cái người này thì có đẻ 10 11 12 cũng trăm thoải mái bởi vì con chó nhìn ờ, người nó lực tròn người tròn người là nó đẻ nó sẽ nhiều cái nó thuận lợi ok xong nhá